Hello, xin chào cả nhà Một World Cup uh, anh em uh, sống chết thế nào đây Ủa, nghĩ giấc mùa World đốt anh em rất bị sụng nhiều quá Có vô vòng trong này dễ chơi hơn nè anh em Dòng bản uh, ờ, gói não quá kèo dưới thì không dám nằm từ trên thì nó bị gãy rồi lâu lâu đi con cá một bữa cũng bị gãy luôn rồi nè chết chân rồi lâu lắm rồi ờ, mới đi thỉnh thoảng mới đi chơi ờ, một lần nha anh em tại khi mấy anh em kêu không có ra clip cho anh em giải trí rồi thường xuyên thường xuyên thì bây giờ không có chơi rồi nha anh em nghĩa là bây giờ ít có đi ra tiệm bắn nữa lắm anh em lâu lâu uh, đi để quay video cho anh, anh em coi giải trí tí thôi ra đạn thưởng rồi bắn lên năm cái viên hết rồi trời ngộ vậy tôi hôn mai này gỡ ra đủ tiền luôn các bạn làm mấy video ra là chia tiền này mới bằng rồi các bạn ồ bữa nay là mình thấy cũng được là đã giữ điểm rồi nè mới vô làm luồng tuôn không chết con nào chơi bóng ờ, cỡ này là mình chơi ờ, nó ổn hơn rồi nè anh em nó dạ. vô vòng này nó chơi nó đá nó không có chữ nghĩa mình chơi ok hơn dạ. chơi vòng bảng chơi giỏi quá nhiều người thích nhất với lại được nhau còn anh em nào mà có cái cách uh, chơi mà mình để ý là cái cách nào mà để uh, ổn áp hơn á anh em nên chia sẻ ờ, không anh biết không bạn một ngàn mà chân hai trời ơi bà đang thưởng nha không à, chết tiền đen gọi là cùng nhau kiếm tiền công ty xe một triệu điểm mà bán đủ còn anh em nào mà muốn học muốn cá thì à, liên hệ với à, bạn học trong nhóm không ăn đi người của con rồi. chết con nào chùm con cá không thằng đại bộ 330 này được đầu 6 Ủa ừ, lâu quá không chơi canh cá hết được rồi <laughs> Tính ra bộ 390 chết là bộ 330 ra là được nào cũng chết á Chỉ thì bộ 360 ra khó chết thôi Lâu quá chơi ờ, canh quá được Ồ, nó đi lượt hai không chết luôn mà chạy nó luôn giờ chết cá con không á nè lỗ điểm đầy đủ kính thưa các loại trò chơi chơi giải trí thôi nha em chơi uh cơm gạo khi nào có kinh nghiệm rồi đó thì mình đã ờ, chứ đừng có vô chơi sẵn ha anh em khi mình vô mình chưa có biết nó làm sao làm sao ờ, mình chơi nó khi mình không có biết canh cầu đâu á mình nên theo dõi cầu rồi ờ, ổn áp một tí rồi mình hãy chơi nha còn đá gà thì mình thua nhìn con gà là không biết con gà nào con gà nào anh em chỉ biết ăn thịt gà thôi mình chỉ chơi ờ, mình chỉ lên thoảng với sóc đĩa thì thỉnh thoảng là kiểu sóc đĩa cũng có chơi mà ít lắm mình thích nhất là đánh bài ba carat với ờ, bắn cá quá ta để chơi tao cho tiền đỏ 50 rồi không bắn sao nổi đấu đen trả điểm đây không trả điểm thì nó gom hụi ờ, nó gom hụi chết cái đi ra khơi luôn World Cup uh, năm nay là châu Á lên ngôi nha anh em anh em nào biết phân tích kèo bóng rồi đó lên nhóm phân tích uh, chia sẻ kinh nghiệm nha kèo thơm rồi ờ, chia sẻ cho anh em đã theo mình thì ờ, mình đặt theo cảm tính thôi hầu như là mình thích tụi uh, châu Á cho nên là mình hay theo <laughs> châu Á chứ mình không có gọi là ờ, cầu thủ nào cầu thủ nào sao chạy bò đó nói chung cái kèo ra vậy thích bên nào đánh bên đó thôi mình bóng là mình cũng không có chiên lắm anh em anh em mà lên bán cá hiện tại anh em nào muốn chia sẻ kinh nghiệm như uh, ờ, alo để tôi gọi điện tôi hướng dẫn rồi bán cá hàng gà tôi bán khéo lắm nha để hôm nào rảnh rảnh tôi uh, làm một cái video uh, bán cá cho, trực tuyến cho anh em coi trên đó mình uh, hơi khó cái là vậy nè em anh em chơi sao thì tôi không biết nha nhưng mà một ngày tôi vô đi tôi vô đi chơi cá đó là không dưới nói chung là không dưới 50 lon mà mỗi lần vài phút à dữ lắm là 10 phút 15 phút thường là hai ba phút là nhiều ba bốn phút là nhiều vô cái mình mà canh mà tỉa tỉa tỉa tỉa là ờ, ví dụ như bắn đạn 10 đạn 20 mà đạn 10 thì ăn cỡ 2 3 triệu là mình hao liền ví dụ như mình thua mà 1 2 triệu 2 3 triệu thì ờ, nhóm mình đạn 20 ở đâu phải giỏi còn còn vài cá về tiền hoặc là lời hết vài trăm ngàn là bắt đầu hao xuống nào nữa là cái kinh nghiệm bắn cá trên trực tuyến của mình nha chia sẻ ờ, anh em nào mà mà, mà, mà có cùng ờ, đam mê thì ờ, nghiên cứu nha còn mấy anh em mà chưa chưa chơi á người não nhiều lắm nha nó để vậy đó nhưng mà vô là mình đặt ở phần mô tả với phần bình luận nha có vấn đề trục chặt gì đó thì anh em cứ uh, alo mình uh, hướng dẫn hỗ trợ cho yeah trăm rưỡi đi có vốn tối đi qua ta luôn trước mình có cái ông anh nói chung là cũng là mấy, mấy anh em mà xem kênh của mình á không khoái cái chương trình này là của tụi mình à, từ Sài Gòn nha anh em xuống Cà Mau mình dắt cho đi chơi ở ở ở ở đây mình à, ở tỉnh cho nên cái điểm nó rất là rẻ nha một ngàn điểm vậy là có 10 ngàn à mà ông bán một chút xíu ăn gần hai chục củ anh em kinh không một chút thôi bắn uh, ăn điểm đó xong rồi ờ, chở ổng qua điểm khác cái mấy nó liên hệ nhau không cho chơi luôn em đuổi <laughs> xong rồi uh, dắt ổng ra quán hai em làm vài que xong rồi đưa lên xe dọn về sài gòn gọi luôn không ở lại đêm nào hết tại vì không ai cho chơi nữa đó nè như mấy thằng uh, mở máy đó, nó anh em người quen biết của họ trong nhóm thì nó nên là nó liên hệ nhau á không đâu trời nó không bấm trình hình anh em con đen nữa là đi mua thùng bia con già tối nay ngồi coi đá bóng luôn nha Hãy subscribe về con gà rồi ta tiên đen nữa không chết luôn trời tiếu này chứ còn cho chết cá con ơi chỉ được uh, ờ, mấy con tiên điên xong cái vùng bia con gà đó nó nghỉ chết rồi anh em chết lại rồi đó cá băng nữa đen gì coi ơi vừa mới nói trăm ba chục đi trời ơi má ơi con băng con băng con bệnh viện điểm là đen không mà thật sự mà nói đỏ đỏ trời ơi má ơi cái máy gì đâu mà nó nhăn kinh khủng kia, ti thì năm mươi băng có sáu mươi sáu rồi thôi lời trăm năm chục ngàn điểm nha anh em củ gửi dư dư dư tiền nhậu anh em ơi nhậu tối uh, coi đá bóng rồi quá em, hai mày chiếu quá đẹp anh em ơi ăn con đỏ có tiền bắn con đen nha anh em trời ơi còn cái đuôi nó vẫn chết có biết cái này chiếu đó, nó, nó, nó, nó, nó cho ăn lắm mà trời ơi 50 luôn kìa tiết kiệm dữ gì má còn cái đuôi thôi lại không thôi ăn không thiếu chứ đi rồi con không dính đạn luôn không đỏ nữa không no nha anh em chơi lại từ đầu à, mấy cái clip uh, sau này là đường link mình vẫn để phần mô tả với cái uh, phần bình luận hết nha anh em anh em nào mà chưa có đăng ký thì cứ vào đó đăng ký đang còn chương trình khuyến mãi nha ngon chiếu không ờ cho các con vậy là không có sợ lỗ anh em đường nào lỗ nữa nha đó có vốn mai bố mình chơi tiếp với anh em chúng tôi đụng trận nào gãy chân đó là chết luôn á giải trí giải trí chứ cũng đuối lắm à nở quá đẹp anh em ơi tuyệt vời ông mặt trời ủa ba này đường nào chạy biết lắm mà thịt con đen nữa chai tiêu luôn nè con đen nữa nghỉ luôn nè đen ơi khó chơi quá anh em ơi đó cho ăn cá con là không bao giờ lỗ đây đang kiếm mình à. ăn cái bộ ba trước cái vấn ờ, đen nha đồ ba trầu quá bợt đen ơi thôi ăn đỏ rồi luôn rồi nó chụm lại qua màn biết lắm kiếm gỡ lại 300 à, ngàn điểm rồi à, à, mấy bữa trước nha anh em có vốn mai mai mốt mai chạy lại chơi tiếp cho anh em coi nha lúc này là nó mở cửa công khai rồi à, cà mau hạ nhiệt rồi anh em các con chết các con các con lại nha cho đụng luôn rồi à, anh em ơi Âu qua à, Quẹ đèn lại rồi à, anh em ơi Cái con màn này nó chậm chết lại rồi Mình bấm từ từ lại nha Các con mà nó chậm chết mình bắn xả đạn là chết với nó liền á đây đen còn chậm chết thì nó trả con đen đúng không anh em trời ơi ngựa này ám nữa la qua nè nãy giờ mày nuốt nhiều điểm lắm rồi đó qua 60 rồi